đêm mới chợt lên nét suy tư bao năm thầm kín cho thương ta áo tím những đêm sương lạnh nghe trái sâu rớt vào tim lần đầu gặp em khi phố kia chưa lên đèn giờ này gặp nhau trên đường đâu con đây ta đã xa xa nhau rồi người chờ người đi biết đâu ngày vui đi quá mau ngày buồn sao kéo dài ngày mình yêu nhau hai đứa cũng không giàu sang em đâu có người tình yêu chỉ thân tàn đường chân đến đêm mắt buồn lo cưới hờn lang thang trên lối mòn vì đời không tô son